sinh dung hum chiệp pết thố thìn hùng tỉnh dấu ó miền nhê chuối chiêu pun tò dung nhê miền lồng máy tùng miệt nhê phâu david dồ nhê bích tham dung mây bua dầu lô nhê miền à mây bua bèn phim nhê cóng phái mây bua hiếu chính nhê xiêm bà miền phái chúng máy chảy mày bùa nhìn hiếu khủng hắm dấu ó như xỉ năng mày bùa yếm đau bơi lồng bùa dấu chuốt tổ hay như xỉ dấu ó như miền chuốt giấy tài ẩm tài yang ó như cháu yếm nhìn bùa chuốt giấy tài nhìn bùa khủng còng bẹ năng nhìn bùa như tổ chia, tháng nàng như đìa tổ nên bua chốt chân nòm thắng nòm đuông nhé nàng chĩa nên bua chiều muang mấy hải châu phát bún nàng hùng nhé miền nhé chìa mấy cuốn châu phát đồng hải cú quẩy ô thìn hùng à thô bỏ quá nên bua nhé rùi nhé nhà ô chiếu à thô bèn nái tế xiên lùn nhé nhà ngầu chuốt thô bun nin bùa chụt dình hăng uom liều mình dình no nin bùa bèng chiến chuồng xin ỏi puan bua chằn thô bun nin bùa nhẹ phòng trang náo đút thô bun nin bùa hăng khong cuối mần mần hú dụ ya dạ bùa hăng lùng dìnhอย่าปูนนินบัวทั้งกุงหวาบางนอ bùa ลงยิ้มปัวเตา mấy cuốn dím nhiễm phai gai chàng chú mấy càng hay chôm nín chiều quát ó miền mình dình mẹ khu miền quạt ó miền chủ cháo win nín bua ản hơi nín bua và lùng ó miền nhẹ dám giáo cháu miền chiều con khu miền đồng hải chúng ói tú trình nhỉ đồng hải chúng mài tàu thìn hùng xiêm lùng đĩa